À, xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện Kênh video của chúng tôi là kênh video hàng đầu về các cái dòng sản phẩm dành cho xe điện Xe máy xăng 3-4 bánh Chuyên về các dòng phụ tùng làm cho xe 3-4 bánh à, Cái mẫu video ngày hôm nay mình xin giới thiệu đến cho các bạn cái uh, toàn bộ cái uh, mẫu đèn để độ chế xe điện, xe xăng à, tất cả những cái dòng đèn chạy à, điện 12V các mẫu đèn luôn thì à, phía bên trái các bạn là những cái màu trắng là đèn pha có loại thì à, tích hợp sẵn đèn xi nhan có loại thì không tích hợp đèn xi nhan và bên phải là toàn bộ đèn xi nhan đèn xi nhan đơn đèn xi nhan đôi đèn xi nhan 3 bóng 4 bóng Ờ, ở đây mình ờ, sẽ không nói cụ thể cái lào dành cho ba bánh hay bốn bánh ừ, ờ, mình chỉ nói về các cái thông số kỹ thuật các cái kích thước còn việc nắp vào đâu hay nắp như thế nào thì các bạn là những người làm xe sẽ tự có con mắt thẩm mỹ của mình nắp loại nào cho phù hợp và loại nào cho nó giá thành rẻ thì hầu như những cái Ờ, dòng đèn trên này thì giá nó cũng chỉ ờ, vài chục nghìn thôi chỉ có một số cái mẫu ờ, đèn pha to và mẫu đèn hậu to là giá đắt còn lại là những đèn đơn đèn đôi và đèn ba thì thường là khoảng 90.000 đến 50.000 60.000 và 30.000 đèn pha thì cũng vậy ở đây thì có cả đèn pha dành cho ba bánh đèn pha dành cho bốn bánh thì các bạn à, xem ở trên cái à, video của mình sau đó là tự mình à, có những lựa chọn dành riêng cho các bạn à, giá cả ở đây thì nó quá là nhiều à, mình cũng không nhớ được cụ thể từng món một các bạn à, khi mua hàng thì có thể khoanh tròn từng loại một và gửi hình sang bên mình sẽ báo giá còn à, mình à, làm video thì trong video có những loại nào mình nhớ giá thì mình sẽ thông báo giá luôn nó cũng không có nhiều loại lắm để mong các bạn à, chú ý theo dõi sau đây mình sẽ đi chi tiết các cái loại một trước tiên là mình giới thiệu đến các cái loại đèn pha trước ở đây thì hầu như các loại đèn à, pha à, đều sử dụng à, đèn điện áp 12V đây là đèn pha vân xanh có kích thước là 19 nhân với này là 10 đây là đèn pha vân xanh đèn này có giá là 170.000 một đôi đèn này là đèn led các bạn nhé cũng chạy 12V đây là đèn đèn pha vân xanh thì đèn này không có đèn led đi kèm mà các bạn phải tự ờ, lắp một cái đèn nét đơn như thế này hoặc là như thế kia để lắp vào để làm xi nhan rời còn đây là đèn ờ, pha kích thước tương ứng ờ, cũng như vậy nhưng nó có bóng xi nhan tích hợp ở bên trong luôn đây là bóng xi nhan của nó kích thước thì cũng tương ứng là 19 nhân với lại 10 giá của thằng à, đèn à, kèm xi nhan này là 170.000 175.000 một đôi tiếp theo là đến cái đèn à, pha vuông như này đèn này thì sử dụng bóng tóc xenon bóng à, bóng bóng sợi đốt có hai chế độ cốt pha nhưng à, sử dụng bóng tóc các bạn nhé kích thước của cái này là 18 nhân 9 phân 9 nhân 18 À, đèn này cũng sử dụng điện áp 12V à, tiếp theo là cái đèn pha mắt bi này thì à, đèn này à, nó sử dụng cũng điện áp 12V có tích hợp xi nhan đèn pha độ sáng thì cũng tương đối thôi không phải là sáng lắm à, kích thước của nó là 20 nhân à, 13 các bạn có thể bố trí nó à, quay như thế này hay như thế nào thì tùy đây mình chỉ nêu về kích thước thôi giá của một đôi đèn này là 220.000 đồng tiếp theo đến là đèn này là đèn bi cầu đèn này là đèn to nó dạng dạng như một cái đèn pha của ô tô đây là dòng đèn cao cấp kích thước của nó như sau nó được à, bo góc cong tất cả là cũng sử dụng điện 12V ở đây nó có một bóng này đây nó có hai bóng này và dưới này là bóng xi nhan là xi nhan thì dùng bóng tóc còn hai bên này nét bi cầu nó có nét sáng và nét à, vừa kích thước à, chiều dài nhất của nó là 33 cm chiều à, cao của nó là 17 cm và chiều sâu nhất của nó là 16 cm đèn này rất là sáng giá của một đôi đèn này là 550.000 đồng một đôi à, tiếp theo đến hai cái mẫu đèn pha này là dành cho xe ba bánh các bạn có thể làm cho bốn bánh hay là cái gì thì tùy nhưng ờ, chính thức thì nó là của ờ, ba um, bánh thì hai thằng này thì mẫu này thì rẻ hơn một chút mẫu này chỉ có 130.000 một cái thôi mẫu này là 160.000 nó sáng hơn đấy à, kích thước của nó lần lượt là đường kính là 19 thằng kia là 17 còn à, chiều cao của nó là 14 15 tiếp theo là đến cái mẫu đèn à, pha đơn tròn này đèn này thì sử dụng bóng dạng sợi đốt có đường kính là 12 cm chiều dày của nó là 6 cm các bạn có thể à, dùng cái này độ đèn này dành cho xe dép cũng được Đèn này nó có bộ đế bắt đây. Và một cái đèn nữa rất là ngầu. đây là đèn à, có lưới giả đằng trước. Đèn này có đường kính là 12 cm và chiều à, dày về đằng sau của nó là 12 cm. Đèn này cũng sử dụng bóng sợi đốt. Có à, hai chế độ à, đèn xa đèn gần Đèn này rất là đẹp Có đế bắt luôn Có ốc bắt nữa Như vậy là sơ sơ qua là à, ở đây là tổng là có 6 à, mẫu đèn pha khác nhau à, còn bây giờ mình xin giới thiệu sang đến các cái mẫu đèn xi nhan xi nhan thì cũng hầu như là sử dụng bóng à, led và bóng tóc thì à, ở đây à, mình xin giới thiệu đầu tiên là cái đèn là nhan có mũi tên đèn này là đèn led sử dụng điện áp 12V kích thước chiều dài là 30 cm chiều cao là 9 cm à, bóng này có loại ba loại đèn khác nhau ba chế độ sáng xi nhan đèn pha và đèn phanh tiếp theo đến là cái mẫu đèn to này mẫu đèn to này thì à, có bốn chế độ sáng đầy đủ đèn phanh à, đèn pha à, đèn lùi và xi nhan bốn chế độ đầy đủ Bây giờ những cái đèn nào có bốn chế độ là các bạn à, sẽ hiểu là nó dùng cho bốn chức năng. Mình sẽ không giới thiệu về chức năng gì nữa các bạn nhé. Rồi, ờ, kích thước chiều cao của nó là 27. Chiều à, lớn nhất là 14 và chiều à, sâu của nó là 8 cm. À, một đôi đèn hậu vát, đây mình cứ gọi là đèn hậu vát đi. Thì giá của đèn hậu vát này là 160.000 một đôi. Nó sử dụng bóng led và chạy điện áp 12V. À, những cái mẫu đèn đơn này thì à, mình không giới thiệu nữa. Đây là dòng đèn cao cấp, đèn đơn nhưng mà bóng cao cấp. Có đường kính là 10cm. Thằng, à, những thằng nhỏ hơn là đường kính 8cm. Đây là 8cm. Đây là mẫu rẻ nhất. Xong đến mẫu này, xong đến mẫu này, mẫu này là đắt nhất ngoài ra thì nó có cả dòng đèn sinh nhan vuông như này nữa đèn này thì sinh nhan vuông cũng 12V bóng tóc kích thước là chiều dài 8 chiều à, rộng là 5 và một số cái mẫu đèn à, ba bóng phổ thông như này mẫu đèn này thì à, hiện nó cũng đã cũ rồi có khả năng là sẽ không còn hàng tiếp đến mẫu này cũng chỉ còn một vài đôi thôi hai mẫu này thì có sẽ là không còn sẵn hàng bởi vì thực ra là hai mẫu này chất lượng nó kém cho nên mình đã bỏ không nhập nữa nó chỉ còn một số thôi các bạn à, mua thì mình sẽ bán cho các bạn thanh lý với giá khoảng hai ba mươi nghìn một đôi thôi có thể nó sẽ hơi bị sứt mẻ hoặc vỡ một chút thì à, các bạn tận dụng tiếp theo nữa là đến cái mẫu đèn à, ba bóng đèn hậu ba bóng đèn to này à, mặc dù nó là ba bóng nhưng nó vẫn đầy đủ bốn chức năng và đây là đèn led à, đèn này có à, chiều dài là 30 đưa chiều ờ, rộng là 11 cm đèn này là rất là to phù hợp để làm những cái xe đâu khoảng mét 2 ờ, mét 4 rất là đẹp giá của một đôi đèn này là 135.000 một đôi tiếp theo là cái mẫu đèn led à, cũng là led 4 chế độ nhưng mà bóng ở trong nó là bóng vuông thằng này thì à, nó đắt hơn thằng này một chút này là 160 một đôi nhưng nó rất là chất lượng à, kích thước chiều dài nhất của nó là 29 cm kích thước à, rộng của nó là 11 cm tiếp theo là đến cái đèn hậu đèn hậu này rất là chất lượng của bên mình nó bán rất là nhiều rồi trông nó rất là nhỏ nhưng mà nó rất chắc chắn và nó rất chắc chắn cho nên là mình à, đã ưu tiên sử dụng thằng này rất là nhiều thằng này thì có kích thước là 16 và chiều rộng của nó là 7 cm đèn này cũng có 3 chế độ đây là hai cái mẫu ờ, xi nhan của xe ba bánh xi nhan mũi tên và xi nhan đơn cái mẫu này thì các bạn lắp cho xe ba bánh hay bốn bánh thì tùy theo cái phong cách của mình tiếp theo đến là cái mẫu ờ, xi nhan ờ, đơn xi nhan nhỏ dài như này cái mẫu này thì có thể bố trí lắp bên sườn xe hoặc lắp phía trước theo thẩm mỹ con mắt của từng người và cái này có kích thước ờ, cũng khá là nhỏ thôi chiều dài thì ờ, chiều dài là 12 cm còn ờ, chiều rộng thì nó là 3,5 cm rất là nhỏ tiếp theo đến là một cái đôi đèn vát đèn hậu vát như này đèn này thì có kích thước là dài nhất là 27 cm. Kích thước à, chiều rộng là 9 cm. Đèn này thì có 3 chế độ sáng nhưng các bạn có thể nâng cấp lên thành 4 chế độ sáng được. Hiện ở đây nó có 4 lỗ cắm 1 2 3 4 này. Nhưng mà nhà sản xuất người ta chỉ cắm 3 bóng thôi. Thì các bạn muốn có 4 chế độ sáng thì các bạn à, lắp thêm một cái chui bóng vào đây nữa. Cái này mình có thể nâng cấp lên được tiếp đến là một cái loại đèn nữa cũng là đèn à, chất lượng đèn này rất là chắc chắn đèn này đèn này đèn này những cái mẫu đèn chỉ có hai mẫu đèn mình bỏ không nhập nữa là nó quá ỏ bẹp đấy cái mẫu đèn rời này nó hơi bị ọp ẹp cho nên là mình không nhập nữa mẫu đèn này thì à, nó không còn sản xuất nữa mẫu đèn này cũng được nhưng mà bây giờ nhà máy người ta không sản xuất cho nên là mình cũng không nhập được cái mẫu này cũng khá là đẹp đây là mẫu đèn à, hậu ba bóng nó hơi bo góc một tí các bạn làm xe mà muốn bo góc nó bo góc và nó hơi lồi lên một chút nếu mà các bạn bo được vào khung thì rất là đẹp thẩm mỹ đây là đèn này cũng ba chế độ lùi pha sinh nhan đấy À, và cuối cùng là một cái mẫu đèn à, xi nhan mũi tên loại nhỏ đợt này loại là rẻ thôi đèn này thì nó có có 4 chế độ 1 2 3 4 cái này là bốn bóng đây là bóng mình chưa lắp nhưng nó đều có bóng tóc 12V hoặc 48V tất cả những cái đèn bóng tóc ấy thì các bạn có thể thay đổi bóng từ 12 48 các bạn lưu ý còn tất cả những cái đèn led thì mặc định là 12 và không thay đổi cái mẫu đèn này thì ờ, cũng rẻ thôi chỉ có 65.000 một đôi các bạn là tùy theo khổ xe các bạn lựa chọn các cái mẫu đèn cho nó phù hợp kích thước thì trong này mình có lêu hết rồi như cái mẫu này là chiều dài là 20 và chiều rộng là 7 đấy các bạn xem qua và lựa chọn cho mình cái mẫu là nó phù hợp à, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình các bạn à, hãy đăng ký kênh để ủng hộ và nhớ nhấn vào cái biểu tượng à, hình quả chuông để khi có video mới ra thì sẽ nhận được à, thông báo Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Mọi chi tiết liên hệ số điện thoại 0983 818 955.